trong châu nục cung nương vốn dòng lệnh tộc sinh nghi trên non y ngàn tích truyền lưu tự khi vạn cổ hữu lũng ngàn tiên ni chủ giáng sinh vốn xưa giá ngự thiên đình Sơn cung quảng thiên tao thụy khí điện linh tiêu Ngọc thủy kim sơn chín đòa cao ngất nhơn nhơn thượng nghi đường kiều thiên ra chỉ lệnh quân tiên thắng hội triệu ba ngàn chín vạn cung tiên tỏa trên vương mẫu chỉ truyền hoang vu dân thôn bản trương du khốn khó nếp văn minh chưa có bao nhiêu rừng hoang ác thú xà điêu bậc thánh tôn khai sáng vậy ai người càng đáng sự thiên nam tạo bắt đầu tâu lên để lục công chúa khuôn duyên vẹn tròn lúa khuôn duyên vẹn tròn trước giáo hóa dân thôn bản hạt sau tu hành đắc nghi mãn phương viên mẫu vườn thuận ý ban truyền công chúa giang miền lạng sơn báo mộng triệu gia môn trần thị điềm xa tinh đích nghi thị anh thư non ngàn mây bạc nhớn nhơ mùng mười giáng hạ đúng vừa tháng năm cát nhật lương thời loan ra cùng chung ý à bài sai đôi chiều lục cung nàng ơn nàng ai vốn dòng sơn trang tính tình ngày măng trúc măng giàng măng tre măng nứa cơm lam trà ngàn cũng có khi sung ái đi tìm nương nở trước mùa xuân quỳnh hoa nở rộ xa gần xa gần đào tiên thạch liệu thánh tân chơi bời cẩm sướng trà mi đua nở hoa mận đào rực rỡ khoe tươi thủy tiên sắc nước nghiêng trời sao ngán chờ ai mắt nhờn nhớ mùng mười sáng hạ đúng nghi vừa tháng năm son bóng nguyệt đến rằm khôn xanh nhát hình tiên ngỡ cánh quỳnh hương lầu lầu ngọc tuyết phô trường ngọc tuyết phô trương má đào môi hành khác thường nhân gian tiên nhà khi lừng vang dậy đất huệ hương nồng pháng phất mười phương phúc lành đưa tới trần đường chân đường chúng dân thôn bàn liễu lường bảo nhau ấy mãn sự sở cầu như ý so ngọc vàng phú quý nào hơn thọ lên ác lặn mấy cơn ý, ý, ý. lặn mấy cơn Thói đưa thấm thoát vừa tròn mười lăm Song thân những ân cần chăm sóc nết thương yêu gấm vóc lụa hoa một phen Náo động phòng hoa cũng y nương chẳng thấy Gần y xa nơi nào hoa công nương chẳng thấy gần xa nơi nào song thân những lòng ngao ruột rối gọi giai nhân thẳng lối lên non